lăng cua sơ 2 như mới sản xuất năm 1992 đăng ký lần đầu năm 1994 thực sự này là bản hiếm gặp ở Việt Nam chưa có con nào mà mình cảm thấy nó mới như con này tất cả là chưa có sơn si lại chạy cực kỳ bốc và phiên bản 4 số tới một số re chúng ta nhìn thấy cái vô lăng vô lăng có thể như mới luôn tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết máy 2.4 cho nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ rơi vào trung bình đường trường chỉ 9 lít trên 100 km mà thôi nhé quý vị anh em nào đam mê cái dòng xe này thì biết về cái độ zin của nó như thế nào rồi toàn bộ là zin hết cái trần này thực tế nó cũng là trần zin ở phía trong là vẫn còn trần zin luôn nhưng mà lao chủ xe đã gắp gắn thêm cái này để cách âm thôi chống nóng thôi chứ còn lột cái này ra thì là trong cái trần zin ờ, như xe dép trần zin cái màu da nó như này này màu nó như này luôn là rất là đẹp nó nằm ở phía trên từ cái vô lăng trợ lực cho tới những cái hệ thống dẫn động cầu trước và cầu sau đều hoạt động tốt hoàn hảo không có cái à, một cái lỗi gì ở cái con xe này cả chạy càng xa càng bốc với phiên bản này là phiên bản 4 chỗ ngồi lăng cọc cẩn thận cái xe này cái à, nút này loa này loa cực kỳ hay loa cách nhiệt này là hệ thống cách nhiệt này là đã được làm cái bộ cách nhiệt là trên 6,5 triệu đồng của Mỹ đây những cái uh, chữ nó vẫn còn nguyên này. Đấy. toàn xe nhé toàn bộ xe đã dán những cái phim cách nhiệt của Mỹ này. trần cái này vẫn còn thực sự là một cái độ zin hoàn hảo đấy, đây cái gập đấy. vẫn còn thành cái bệ tì tay của xe này loa chét này riêng cái bộ gương chiếu hậu là gương chiếu hậu là đã có hai bộ còn một bộ zin theo xe còn nằm ở trong ờ, cốp xe kia kính quay cực nhẹ kính quay máy 2.4 tiết kiệm nhiên liệu cái máy dòng máy 2.4 là dòng máy Toyota ký hiệu là 22R là dòng máy chuyên dùng cho xe Toyota Crown cực kỳ bền cái quý của cái xe này là cái bộ não của chiếc xe này đó chính là cái bộ trái tim mở của chiếc xe này đó là cái bộ máy máy 22R phiên bản là 2.4 rất hiếm và rất là là là, là bền cực kỳ nồi đồng cối đá các quý vị à, anh em nào đã sử dụng cái dòng xe biết về dòng xe Toyota Crown là là chính là cái máy của nó là chính là cái, cái máy của Toyota Crown đấy là một đấy mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để tại khu vực uh, ô tô Kiên Anh miền Nam khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang chút nữa xuống dưới kia thì ô tô Kiên Anh sẽ giao sẽ xin cái uh, quay trực tiếp cái con xe này bây giờ là đang chạy thử nghiệm thôi hệ thống dẫn động của xe này nó là hệ thống dẫn động bằng lò xo cho nên là chạy rất là đầm gầm cao mà chạy cực kỳ đầm hai cầu vẫn còn hoạt động gần như là cái cầu đó nó không có sử dụng nhưng là còn rất là mới khi mình gài hai cầu vào mình đánh lái toàn bộ là đánh lái ừ, rất là nhẹ chứ không có phát ra tiếng kêu gì hết rất là chuẩn Xin chào anh em Hôm nay ờ, ô tô Kiên Anh xin quay lại chiếc xe Toyota Lăng 2 mà ô tô Kiên Anh mới lấy về có đợt trước là cũng cái con xe này nhưng mà đã bán về trên Bình Phước nhưng mà một à, chủ người ta xài một thời gian thì à, người ta lại sang lại cho ô tô Kiến Anh thì ô tô Kiến Anh lại mua về thì à, cái đợt trước cái, cái video trước là ô tô Kiến Anh có giao bán chiếc xe này rồi thì là nó có cái cảng ở phía đằng trước này, cái cảng ở phía trước có cái chữ A phía trước ngay góc này và cái tem nó khác cái tem ở trên kính chắn lái nó nó cái chắn nắng ở trên lái nó khác và sau nó còn cái hộp nhưng cái hộp đó nó bằng cái gỗ ván MDF thì nó mục nên là bỏ nó đi đó. thì à, chiếc xe này ô tô Kiên Anh lấy về cũng và cũng mới đăng kiểm đăng kiểm tới tháng 7 năm 2020 mới hết hạn cũng mới đăng kiểm chiếc xe này đăng kiểm một cái một xong luôn thì à, chiếc xe này sản xuất năm 1992 đăng ký lần đầu năm 1994 phiên bản lăng Cursor 2 nó gọi là lăng cọc 4 chỗ ngồi về độ zin của chiếc xe này thì hình như là có 102, không có một con xe nào có thể là đối thủ của chiếc xe này đâu. Tí nữa cái phần máy, máy khô giang, máy 22R 242.4 100 cây tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức là 9 km đường trường và 11 km được hỗn hợp đường ở trong thành phố thôi. 11 lít trên 100 km ở đường thành phố còn 9 lít trên 100 km ở đường trường đã là căn chính xác luôn rồi đấy sơn gần như zin đến 90% chiếc xe này bộ lốp là mới lốp sơ cua mới nguyên lốp sơ cua còn chưa sử dụng nữa bốn lốp này là còn mới mới đến 90% đóng lại cửa nó hơi bị đóng cửa nó còn nghe phùng phục phùng phục phùng phục đây là phía sau của chiếc lăng Lancuser đây toàn bộ là zin hết nha quý vị kể cả là đèn à, xi nhan mọc kéo này dưới gầm là nó còn sáng trưng không có một vết mục bọt này cả nên nó nhập nhật cái này nhập nhập nhập nhật đèn đèn xin dán zin theo xe này. cái à, sơn toàn bộ là sơn zin hết lốp đây là lốp ở phía sau phía bên phụ chiếc xe này là xài à, lò xo cho nên là độ nhún về xài đi rất là êm không có sóc không có bị sóc giống như cái dòng xe xài nhíp đây cam kết là không có một vết mục gìn hết đây đấy lò xo phuộc lò xo và phuộc đây là cực kỳ êm ấy phía gầm của nó đây, gầm còn sáng choang không có vết mục gì nhé toàn bộ mọi thứ đều zin hết có hôm rồi có hôm rồi thì ờ, ô tô kiên anh có thay cái cái cái chữ thập này cái chữ thập ở láp này đã thay mới luôn này là xài một thời gian nó sẽ dơ và bị thay thay luôn rồi thay mới luôn rồi vâng đây là gương ờ, chiếu hậu gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu độ lại cũng của lăng cu sơ nhưng mà độ lại chứ không phải là gương hậu zin và còn một bộ gương chiếu hậu zin nữa là đang nằm ở trong phía sau xe là vẫn còn nguyên tí nó vào trong thích lắm ấy cái độ zin của nó là thể hiện ở đây này ấy vẫn còn nguyên mở cửa đóng cửa nó còn phục phục cơ ấy này nó phục phục cơ ống thở này ống thở độ độ thôi còn khi nào à, quý vị mà có đăng kiểm thì gỡ mấy cái ốc này ra là được là xong rồi chứ không có khoét đục khoét gì ở trong này hết nhé này là chỉ có độ thôi. anten thế ăn anten chơi chơi thôi độ thôi cái dàn đèn kia dàn đèn kia đã gáp lại cái dàn đèn chỉ có công suất của nó chỉ có 5W thôi cho nên là độ chiếu sáng của nó nó không có chiếu sáng xa không bị dân người ta la đâu nên là xài chiếu sáng được không bị công an người ta la đâu không bắt đâu đây là ờ, bánh trước phía bên ờ, phụ ấy đấy còn mới nguyên toàn bộ lốp còn mới nguyên hết nha anh em nào mà biết về dòng xe này thì là khỏi cần nói nhiều rồi thì với mức giá ô tô Kiên Anh bán ra chiếc xe này là 235 triệu đồng cho quý vị bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cảng trước đèn này đèn zin này đèn zin nó vẫn còn những cái núm núm này và bằng à, thủy tinh nhá cái này là bằng thủy tinh nhá zin này zin này cái này zin luôn này cái này à, đèn à, phá xương cái mặt ca lăng rất là ngầu mà chính ra là gỡ cái cái cái chữ A ở phía ngay chỗ này thì cái xe nhìn nó nó nó nó, nó thích hơn xe nhìn đẹp hơn Đấy, đèn Đấy, gõ này là bằng thủy tinh đây là bánh trước ở phía bên ờ, tài chữ này là zin theo xe luôn này chữ này là vẫn còn nguyên zin theo xe này. cái này cũng zin này đây phía trong đồng đây không có một vết mục mọt gì cả nhé đây trợ lực của nó này kính này Toyota này Đấy. kính zin này. toàn bộ cái xe này về nói về độ zin của nó thì nhiều lắm còn zin nhiều lắm đây là phía bánh phía sau ở bên uh, tài đây số khung số máy mọi thứ là đều còn nét căng thực tế là chiếc xe này là của một đại gia ở trên ờ, Gia Lai ô tô cái này lấy về đây bây giờ chúng ta sẽ ờ, khảo sát phần bên trong nội thất của chiếc lăng cô sơ này nhé để xem mức độ zin của nó nào mình tả ra từng tí một cho các cho anh em xem rồi ờ, nếu mà anh em ở xa thì chốt luôn khỏi cần coi xe đâu đây keo chỉ sùng chỉ của nó đây quay chậm này sùng chỉ là còn zin nguyên nhé đây ốc này ốc này phía trong này chưa có sơn vá gì vào chiếc xe này đâu nhá này đấy tabi này đấy tay nắm này tay ờ, mở cửa trong này đấy. cái này là cái đẩy ly thôi cái này gắp thêm vào để đẩy ly thôi đặc biệt này khi mà quý vị xài là không cần máy lạnh nhé thì mở cái nút này ra này cái này mới là quý này độ zin của nó này đấy mở nó ra đấy kéo nó vào nó còn nguyên đấy cái này mới quý này cái này đã gắt thêm cái bộ này là đồng hồ tua máy đây đồng hồ tua máy đây tí nó bật lên thử khảo sát thử các chức năng phím bấm này còn cái này cũng còn luôn Đó cái này là nó bằng sắt nha quý vị chứ không phải bằng nhựa đâu nhá bằng sắt nhá Đây. các uh, nút này đó vặn nó còn cóc cóc cóc cóc đây nút mở cabo này đây. học lạnh này học lạnh này lạnh ra này Đấy. phía trong này sản xuất năm 1992 đăng ký lần đầu năm 1994 nhưng mà nó còn mới lắm nó còn mới lắm này đây đây, này phía dưới vô lăng này ấy này nó còn mới lắm quý vị ạ đây những cái ấy này phía dưới ghế này cái da này là mới lợp lại thôi nhá nhưng mà ở dưới nó còn một cái lớp da zin của lăng pusher nhá dưới nó còn một cái da zin của lăng pu sơ là nó bóng ôm chặt lấy cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái thành xe này da zin cái cái zin thích lắm cái gì nó nó, nó thích lắm rồi khảo sát phần trong nhá đây hệ thống làm lạnh lạnh cơ nút lạnh củ số đây bốn số bốn số tới một số re thắng tay cầu cầu vẫn còn hoạt động nhé quý vị cầu còn mới học lạnh mới lắm Đấy. tí nữa sang khảo sát cái phần bên đó còn ngồi thì rộng thanh thang bây giờ chúng ta sẽ mở xem thử xem nhá đây mọi chức năng trên xe này cảnh báo trên xe này đều còn nguyên nguyên bản hết về kể cả những cái ờ, công tơ mét công tơ mét đi cái này là chính xác là 211 ngàn chính xác luôn công tơ mét này là công tơ mét chính xác luôn chứ không phải là công tơ mét có tua lại nhé. còn cái đồng hồ này là khi nổ máy lên thì ờ, đây thì nó sẽ thể hiện cái vòng tua máy ở đây thì dưới này nó không có vòng tua dưới này nó không có vòng tua máy cái bản lăng cu sơ này nó không có vòng tua máy nên là chúng ta cũng sẽ khó phân biệt uh, chạy nó cũng hơi hơi run thì à, đây đã gắp thêm cái bộ tua máy ở đây đồng hồ tua máy ở đây đấy là nó sẽ cảnh báo cho, cho quý vị biết Đó. tí nữa mình bật đèn trên kia mình thử luôn cả cái đèn còn hệ da này đã lập lại rồi cái dàn la này ra đã lại còn cực kỳ đẹp rất là mới này Đó. tí nữa chúng ta sẽ bật thử đèn lên coi Đó. bây giờ bật thử đèn luôn nhé nổ máy bật thử đèn đề này à, đây cái tua máy đây à, đồng hồ tua máy đây nó sẽ lên mọi chức năng của chiếc xe này đều hoạt động hết toàn bộ không có thiếu một cái gì hết kể cả những cái này đủ hết bây giờ bật thử cái à, đèn mấy cái coi lại cái phần máy nó nổi như nào nhé rồi bây giờ sang coi phần cốp sau của xe này nhá đây cốp sau của lăng sơ đây sùng chỉ đây sùng chỉ là còn zin hết zin hết nút mở khóa tay zin hết luôn đây kể cái cốp để đầu luôn này cái này khóa còn nguyên có thể nói là đại chất như cái chiếc xe này là chiếc xe đại chất chưa bao giờ gặp lại chiếc xe nó như thế này mua lại ô tô kinh anh mua lại vẫn giá cao bán bao nhiêu mua lại bấy nhiêu đây la này phía bên hốc cánh này đời 1992 nhập nhật nguyên con lăng cô sơ đó là những cái phiên bản này mà chưa có một vết mục mọt nào cả phiên bản này là xe này xe cao cấp mà phía trước này cái này à, anh em nào mà mê xe dép thì có thể sử dụng được chiếc xe này vừa có máy lạnh vừa che mưa che nắng chuẩn hơn và cũng đẳng cấp nữa mà đồ thì thôi rồi cực kỳ dễ sửa lăng dễ sửa lắm đóng lại ok bây giờ coi cái cánh cửa phía bên phụ ấy. đây cánh cửa phía bên phụ đây keo chỉ có keo chỉ zin toàn bộ nguyên xe luôn không có bị một một một cái gì hết tem gì đấy. còn phía đó trong ờ, kể cả cái hộp lạnh này hộp lạnh này chủ người ờ, cũng đã có cái dán những cái tấm cách cách nhiệt rồi dán những cái tấm cách nhiệt rồi bằng bạc này. trong này nó còn mới nguyên này. phía sau thì rộng thanh thang rồi bây giờ chúng ta coi phần máy của chiếc xe này nhé đây là máy à, của Toyota Land Cruiser 2 phiên bản là 22R này 22R này dòng Toyota này là sử dụng chế hòa khí chứ không phải là phun xăng điện tử nhưng mà cái mức độ tiêu hao của nó chỉ rơi vào tầm 9 lít đường trường thôi quý vị đó là cam kết của ô tô Kiên Anh đã sử dụng nhiều rồi chiếc xe này đẹp quá nên là về xài luôn nên là là biết được chính xác cái căn được cái xăng lượng xăng nó bao nhiêu biết rồi đây máy máy thì cực kỳ êm nổ phát một không có đổ hơi chỉ làm cái mặt răng này đã làm rồi nhưng mà bê nguyên máy ra thì chưa nhưng mà cái mặt răng này thì đã làm rồi cái mặt răng này đã thay cái mặt răng thôi Đấy. mọi thứ đều hoàn hảo như mới đây treo chỉ đây keo chỉ keo chỉ của nắp cabo là còn zin hết zin từ A tới Z luôn những cái chữ dập nổi không còn Tota này đấy những cái thanh rằng đầu xe đấy như mới luôn không có một vết nào dầu mỡ nào bị đổ ra ngoài đâu quý vị máy 22R cho nên là cực kỳ bền bây giờ chúng ta thử đèn nhé rồi thử đèn đèn phá xương vẫn còn này hệ thống đèn à, pha cốt đều còn nguyên cực kỳ sáng và đây hệ thống đèn à, trên nóc quý vị về mà muốn có à, đèn xa thì gỡ nó ra rồi thay cái bóng đèn là bộ đèn bóng xa ra còn mình mình không thích mình chơi cái bóng đó nhìn nó đẹp hơn mấy cả là dân người ta đỡ la thôi thì với mức giá là 235 triệu bao bao vận chuyển trên toàn quốc và bao rút hồ sơ cái này là ô tô kiên anh được chủ xe ủy quyền ra vẫn còn ký được một lượt ủy quyền nữa thì uh, mẫu xe này hiện tại đang để tại khu vực uh, lấn biển thành phố rạch giá tỉnh kiên giang quý vị nào có nhu cầu liên hệ thì xin liên hệ số 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để Ờ, liên hệ với ô tô Kiên Anh để mua cái mẫu xe này nhé thực tế là anh em nào có ờ, thì ở phương ờ, ở phía Bắc ấy, thì có mua thì khi coi xong cái video này thì có thể là mua luôn chứ không cần coi nhiều đâu tại vì ô tô Kiên Anh cam kết là cái xe này nó chuẩn và ngon xe đẹp ấy. mẫu xe này đẹp ấy, có 102 luôn nên là anh em có quyết ấy, thì cũng không phải chần chừ hay là phải lo lo ngại gì về vấn đề chất lượng của chiếc xe này nhé ô tô Kiên Anh cam kết luôn là chiếc xe này nó đẹp và chạy cực kỳ êm côn số đều nhẹ nhàng chạy xa ô tô cân anh Tết vừa rồi đã có xài qua cái dịp con con xe này là chạy 1.000 km là đi là vô tư không có mệt mỏi gì hết đi sướng cảm giác lái nó cực kỳ sướng rồi xin uh, tạm biệt anh em nhé chúc anh em một ngày làm việc tràn đầy sức khỏe vui vẻ và hợp tác bền lâu rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại